Xin chào các bạn, hôm nay kênh Design sẽ giới thiệu với các bạn một số các thành phần cơ bản trong cấu tạo của typography và khái niệm của nó. Và trong typography thì nó có rất nhiều các thành phần cấu tạo lên một cái mặt chữ và khi chúng ta nắm rõ được các cái cấu tạo của mặt chữ đấy, chúng ta sẽ biết cách điều khiển, sử dụng cũng như là thiết kế các kiểu chữ bởi vì các thành phần cấu tạo nó sẽ làm nên cái đặc điểm của các loại typeface. Khi chúng ta thiết kế chữ chẳng hạn, Đặc biệt là các loại tay phây đấy thì các đặc điểm của cái tay phây đó nó sẽ phải giống nhau trong cùng một tay phây cho nên khi chúng ta nắm rõ được cái này chúng ta sẽ điều khiển và thao tác nó rất là dễ đối với ờ, buổi hôm nay thì cái lợi ích của chúng ta đó là giúp chúng ta có thể nắm vững được các thuật ngữ về typography đồng thời là sẽ giúp chúng ta có thể hiểu rõ được các cái loại đường dòng khác nhau và mục đích khác nhau của các loại đường dòng đó Thứ ba, nó sẽ giúp chúng ta có thể nhận diện, kể tên các loại nét, các kiểu giao nét, các không gian âm khác nhau dùng để tạo ra vector form hay gọi là mặt chữ. Đó. Thứ tư, đó là giúp chúng ta có thể xác định được khía cạnh, các khía cạnh của cấu trúc chữ, đó, bao gồm những thành phần nào. Và ngoài ra thì chúng ta có thể xác định được các loại hình khác nhau của nét cuối và serif. À, đầu tiên thì ờ, cấu tạo của mặt chữ nó sẽ được cấu tạo bởi ba thành phần – Phần thứ nhất đó gọi là các đường gióng. Thứ hai đó là các bộ phận chính cấu thành nên chữ. Đây. Thứ ba đó chính là đo lường kích thước chữ. Đó. Bởi vì bất kỳ ký tự nào cũng được cấu tạo bởi các cái đơn vị đo lường. Đó, ví dụ như chúng ta thường sử dụng đó là đơn vị quanh đấy. Và đầu tiên với phần 1 đó chính là các đường gióng. Các đường gióng ở đây giống như vừa nãy chúng ta đã thảo luận đó chính là nó có 5 loại đường gióng cơ bản. Trong đó nó sẽ có ascender line, kép 2, x2, baseline và descender line. Đó. Với ascender line nó chính là cái đường nét đất ở phía trên cùng. Chúng ta sẽ thấy rằng nó chính là đường hiển thị đỉnh cao nhất của chiều cao đối với các ký tự viết thường có chiều cao ví dụ như D, F, H, L vân vân. Đó. Còn lại đường dòng thứ hai, đường dòng đậm nét liền và ở phía dưới ngay dưới đường ascender line trên cùng đó thì nó sẽ có một cái đường gióng đó gọi là kép 2. Và đường kép 2 đấy chính là đường hiển thị chiều cao của các ký tự viết hoa. Đó, kép 2 chính là đường hiển thị chiều cao của các ký tự viết hoa trong một tay phây. dụ các bạn nhìn thấy nó sẽ gióng ngang với chữ E viết hoa đúng không? Loại thứ ba đó chính là đường spayline. Đường spayline còn gọi là đường gốc hay còn gọi là đường cơ sở hoặc gọi là đường chân chữ. Đường gốc này nó chính là đường thẳng nối liền các thành phần chân chữ, các chân chữ đó được định hình trên một dòng kẻ. Đó, dòng kẻ đấy có thể là một dòng kẻ có thực hoặc cũng có thể là một dòng kẻ tưởng tượng giống như vừa nãy có ví dụ đó chính là các cái dòng kẻ à, nó có thể là một dòng kẻ có sẵn ở trên vở ghi của chúng ta chẳng hạn hoặc nếu như trường hợp chúng ta mà không có vở à, chúng ta viết trên giấy A4 trắng chẳng hạn đó thì lúc đấy chúng ta sẽ phải tự tưởng tượng ra có một cái dòng kẻ để chúng ta gióng cho các đường gọi là cái baseline đồng thời là gióng các cái đường chân chữ sao cho thẳng thẳng hàng nhau và bất kỳ một đường chân chữ nào bất kỳ một tay phây nào cũng đều phải nằm trên một đường gốc hay gọi là đường baseline và loại đường gióng tiếp theo nữa đó gọi là x2 đó chính là đường nét đứt to nhưng mà nằm ở chính giữa đó một số bạn gọi là main line cũng có bạn thì gọi là medium line đúng không đó đấy chính là đường cao chiều cao cơ sở nó là đường hiển thị chiều cao chính xác của các ký tự viết thường ví dụ như chữ x chữ n chữ a chữ m vân vân à, và chiều cao của các chữ cái thường phần thân à, ví dụ như chữ d b h hoặc là q p vân vân Ngoài ra thì à, như lúc đầu đó là chúng ta có ascend line chính là đường dòng chuyên cùng. Ngoài ra thì chúng ta còn một đường dòng nữa đó gọi là descend line. Dashed line là đường dóng biểu thị độ dài chính xác của các ký tự viết thường có phần kéo dài xuống dưới. Ví dụ như là I, e J, P, Q, G vân vân. Nó là kéo dài xuống dưới so với đường B-line. Đấy là năm loại đường dóng cơ bản mà vừa nãy chúng ta đã cùng thảo luận. Đúng không? Thế tuy nhiên trong quá trình mà các bạn tạo ra các đường dóng các bạn lưu ý này à, ví dụ nhìn vào hai ký, một số các ký tự đang ở trên màn hình ở đây các bạn sẽ thấy ký tự x với ký tự C với ký tự E đúng không? Mặc dù nó có cùng chiều cao x2, có cùng đường baseline nhưng các bạn sẽ để ý sẽ thấy ký tự C và ký tự E nó không giống nhau đúng không ạ? Không giống so với ký tự x bởi vì sao nhỉ? Ký tự x cái phần chân chữ nó là nét phẳng. Đó, với ký tự C và ký tự E nó là các ký tự có dạng đường cung tròn. Và đặc điểm của các đường cung tròn này đó là gì? Nếu như các bạn làm đúng kích thước thật thì nó sẽ bị có một cái ảo giác sinh ra đó là nhỏ hơn so với ờ, các cái chữ bên cạnh, các chữ khác đặc biệt là so với các cái ký tự kiểu dạng như ký tự x hoặc ký tự m. Thế nhưng nếu như trường hợp này với những nhà thiết kế thì người ta sẽ phải làm cho ký tự C, ký tự E này nó to hơn so với cái đường x2 và đường baseline một chút xíu để mục đích nó sẽ sinh ra ảo giác rằng là nó kích thước bằng so với các ký tự còn lại. Đó ờ, cho nên là đối với các ký tự có các đường cung tròn thì chúng ta phải lưu ý cái tỷ lệ, cái kích thước so với đường x2 và đường baseline nó phải to hơn nhỉnh hơn một chút xíu thì nó mới bằng nó mới tạo ra được một cái cảm giác rằng các ký tự nó bằng nhau. Ờ. Tiếp theo nữa thì nó có thành phần khác để cấu tạo nên chữ đó chính là counter và counter from. Đấy, counter hay gọi là lòng trong và counter from gọi là vùng nền của ký tự. Vậy uh, ngoài ra thì nó còn có một cái thành phần khác nữa nó gọi là nét sổ trên và nét sổ dưới dòng hay gọi là phần phần ascender và phần descender của ký tự nó khác với đường dòng tiếp theo nữa đó chính là các loại nét thế ngoài ra thì còn có nét cuối và chốt nét ngoài ra chúng ta không thể không nhắc đến một phần nữa đó chính là độ tương phản của nét dày và mỏng Đấy, độ tương phản hay còn gọi là một cách gắn gọn đó chính là độ tương phản và chúng ta sẽ thường xuyên gặp cái khái niệm độ tương phản này trong quá trình chúng ta thực hiện các bài tập. Ngoài ra thì không thể không nhắc đến một phần đó chính là hướng nhấn nét và tỷ lệ x2 và set width của chữ. Nó cũng là một thành phần tạo nên đặc điểm của các ký tự mà chúng ta cần phải biết để tạo nên sự thống nhất trong quá trình chúng ta sắp xếp, chúng ta điều chỉnh và chúng ta thiết kế typo. Chi tiết bên trong bao gồm có lòng trong và counter form. Vậy thì counter là lòng trong hay còn gọi là vùng nền trong được chứa và khép kín bởi một mặt chữ hay còn gọi là letter form. Ví dụ các bạn nhìn ký tự A, B, D, C Vậy thì đó chính là lòng trong được chứa đựng bởi một mặt chữ Và cao tơ thì có hai loại đó là cao tơ kín hoặc cao tơ hở Cao tơ hở chính là cái không gian được chứa bên trong nhưng mà không khép kín Ví dụ như đối với các ký tự V, ký tự C hoặc là một phần của ký tự A, ký tự E loại tiếp theo đó chính là cao tơ kín cao tơ kín chính là không gian bên trong được bao bọc bởi một ký tự ví dụ như ký tự phía <laughs> nửa trên của ký tự E hoặc là ký tự B hoặc ký tự D và cái phần cao tơ này thì nó có liên quan gì đến thiết kế typo nó sẽ có liên quan ví dụ cái đặc điểm đó là à, các bạn sẽ thấy có một số loại phông chữ có cao tơ vuông đúng nhỉ đó, đấy là với định dạng chữ vuông thì chúng ta sẽ thấy cái phần lòng trong nó cũng phải vuông đúng không hoặc cũng là chữ sans serif hoặc là chữ serif nhưng có một số loại chữ thì nó lại có cái phần cao tơ gọi là hơi oval đấy có phần cao tơ thì tròn vành vạnh có phần cao tơ thì lại hơi vuông vuông có góc bo tròn đó vậy thì khi nhắc đến cao tơ và chúng ta chỉ việc nhắc đến đặc điểm của nó như vậy là người ta sẽ hiểu ngay rằng cái typeface đấy nó có cái đặc điểm đó là cái cao tơ nó như thế nào và nó sẽ phải có sự thống nhất giữa việc sử dụng các ký tự ký tự khác trong cùng một typeface đó, đấy chính là khái niệm về counter. Khái niệm thứ hai cũng liên quan đến counter, đó chính là counter from. Counter from giống như các bạn nhìn vào ví dụ ở phía bên phải, chúng ta có hai phần hình. Phần bên trái đó là letter form hay còn gọi là không gian dương, phần dương của chữ. Đó, và cái counter from đó gọi là không gian âm hay gọi là không gian xung quanh mặt chữ. Letter form chính là không gian dương chính phần nổi của mặt chữ. Còn caterform chính là không gian bên trong và bao quanh mặt chữ hay còn gọi là vùng nền của ký tự. Đó. Và ngoài ra thì cũng có cách gọi khác đó là không gian âm và không gian dương. Đấy. Và hai cái mối quan hệ này nó sẽ có quan hệ chặt chẽ với nhau, nó cùng ảnh hưởng lẫn nhau tạo nên các cái ký tự đặc trưng. Sau phần cao tơ chúng ta có một phần thứ hai trong tổng số các thành phần chi tiết cấu tạo nên mặt chữ ngoại trừ đường nét thì đó chính là phần thứ hai đó gọi là phần ascender và phần descender nó khác với cách gọi đó là ascender line và descender line bởi vì phần ascender chính là thành phần của mặt chữ nhưng nó thuộc về phía trên đó kéo dài từ đường x2 trở lên hoặc kéo dài từ đường baseline trở xuống của một ký tự thường. Các bạn nhìn vào hình minh họa bên trên này các bạn sẽ thấy nó tương đương với phần trên của các ký tự B, D, F, H, K L hoặc là phần dưới của các ký tự J, G, P, Q nó so với các cái đường gióng. Đấy chính là phần của mặt chữ. Và ngoài ra trong quá trình mà các bạn thiết kế Typeface chẳng hạn thì các cái phần này nó đều phải thống nhất với nhau về một kích thước. Đây chúng ta lưu ý và thống nhất với nhau về kích thước về đặc điểm. Như vậy là Hue Design vừa giới thiệu với các bạn hết phần 1 trong phần cấu tạo cơ bản của typography hay gọi là giải phẫu chữ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.